dừa thân ai anh gửi lại cho ai gió mùa xuân êm đưa dùng hàng câu lửa thưa anh cùng tôi bước nhỏ ao quần nhân giấc ngủ đi tìm chim sao nở ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho ai trăng mùa thu lên cao khom dừa xanh láo sao anh cùng tôi chốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắm quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên sao? xin gọi lại tên anh trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn dao ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù những ngày xưa thân ái xin giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa cũ cũ thôi nở đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ lời anh nhắc như ôi căm hờn giang ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu viễn thù những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho rồi thành nụ cười khô héo trên môi sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong gian giờ không nức nở em ơi sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn đời ngăn cách đôi nơi treo trên môi sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong thanh giang dừa không nức nở em ơi sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn thành đời ngăn cách đôi nơi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn thành đời ngăn cách đôi nơi tình người ta với ta một mình thôi nếu năm xưa năm xưa anh lỗi hẹn và mình đừng quên nhau những ân tình ngày đó có bao nhiêu thì rằng dở dở dang có đâu nhiều kỷ niệm ơi kỷ niệm buồn biết mấy thà quên đi nhé ta chưa hề tình ơi ta với ta một mình thôi nếu năm xưa năm xưa anh lỗi hẹn và mình đừng quên nhau những ân tình ngày đó có bao nhiêu thì rằng dỡ dỡ dang có đâu nhiều kỷ niệm ơi kỷ niệm buồn biết mấy thà quên đi như chúng ta chưa hề quen kỷ niệm ơi kỷ niệm buồn biết mấy thà quên đi như chúng ta chưa hề quen xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tan giấc mộng sắp thành thì bóng ai đùi thầy tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời làm ê trì tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi coi chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau bước chân đi là giữ duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên bước chân đi là giữ duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng dòng lệ yêu dấu tặng người yêu lành giá đêm thâu đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn mộng từng đâu mùa đông ai đã áo gửi đi mùa đông ai đang ướp lời mặn nồng lúc chim chiều về có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng để em trong bao ngày xa cách đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi lá rơi mây mùa là mây đông em chờ nhớ mùa đông đến rơi mây mùa là mây đông đã tan úa tâm tư vẫn dạt dào năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm chữ viết anh gửi cho em đời trải chiến trận em biết lỗi hẹn có phải tại anh buồn nghe anh kể chuyện đời linh khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm giao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn yêu hạnh thêm giao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa nay kết cho thắm men tình những người còn đi con thuyền rơi trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng cánh trường nhìn chung pháo đỏ diều nồng này đưa em bước theo chồng chuyện đời hôm rồi tan thôi đành em lôi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô heo gối bời những câu thể ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây ánh trăng rơi sống còn đây mà người thương nào thấy trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm thả con thuyền rơi trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ơi em thơ ngây má hồng cánh trường nhìn chung pháo đỏ diều nồng này đưa em bước theo chồng chuyện đời hôm rồi tan thôi đành em khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề ước nay trôi xa bến xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe khô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa rót xa trong lòng cách một dòng sông đò ngang không có hẹn hò gặp lại ngày thơ hạnh phúc